À, xin kính chào các anh chị đến với à, kênh youtube ô tô à, Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày mùng 1 tháng à, 7 năm 2021 Cửa hàng lại tiếp tục báo giá theo à, chương trình của cửa hàng là mỗi ngày ta quay một xe hoặc hai xe Hôm nay cửa hàng à, về được chiếc xe biển số 51A à, 70159 à, đời cuối 2013 mẫu mới phiên bản à, e thiếu xe cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị nha giá tiền chào bán 300 triệu tròn chiếc xe này phải nói là đẹp nhất nách nha tư nhân đứng tên anh chị xem sơ lược bên ngoài ha à, số điện thoại liên hệ để à, biết thêm thông tin là số di động của cửa hàng ô tô Lân Ngọc à, số Viettel là 0868 337 779 à, Xin nhắc lại số Viettel là 0868 337 779 Còn số Vina có Zalo của cửa hàng là 0919 24 35 66 Xin nhắc lại số 0919 24 35 66 Chiếc xe này phiên bản e thiếu nha các anh chị Năm sản xuất cuối 2013 mẫu mới màu ghi bạc biển số Sài Gòn tư nhân quỹ quyền anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này thì cửa hàng chào bán giá tiền tròn 300 triệu à, xin gọi cho cửa hàng của tôi Lương Ngọc Đồng Nai qua hai số điện thoại đã đọc như trên 0868 33 7779 cũng như số Zalo 0919 24 3566 chiếc xe giày vô cực kỳ là full đồ chơi về phần bên ngoài dàn đồng đẹp cực kỳ không thể nào mà mà bàn về vàng đồng không một cái lỗi nhỏ nha các anh chị nha bốn cái vỏ mới thay à, mới đăng kiểm à, còn tới à, tháng 3 năm 2022 bốn vỏ mới inox ốp van xe rồi chúng ta coi à, sơ lược à, bên trong xe ha Bên phần trong xe thì đã ốp da toàn bộ Ví dụ như là cửa nè à, Xung kỹ thì phải rin rồi nha các anh chị nha à, Dặn đồng rin thôi Chúng ta không cần quay nhiều về dặn đồng Ta quay đồ chơi thôi à, Năm sản xuất rồi các anh chị Cuối cơ hàng kế cuối 2013 các anh chị thấy chưa xe cực kỳ đẹp nha mới bọc bộ ghế da xịn của hãng đó các anh chị bộ ghế Toyota da xịn của hãng rất đẹp luôn nha bọc thể thao rất đẹp à, bọc bộ sàn à, cách âm chống ồn chống cháy anh chị bộ sàn cách âm chống ồn chống cháy à, xe rất là đẹp nha ở trên à, phần à, la phong của mình thì đã bọc à, 5D hai lớp nha có lớp chì kẽm trong này để chống nóng nữa cho nên rất là mát nha các anh chị chút nữa sẽ quay rõ cụ thể hơn xe đã gắn là camera hành trình camera hành trình màn hình Android thế hệ mới nha màn hình máy tính bảng này các anh chị bộ này mười mấy triệu à và đã độ luôn dàn âm thanh nha các anh chị xem cho rõ dùm cửa hàng của tôi Lương Ngọc Đồng Nai đã độ luôn dàn âm thanh à, hai chìa khóa lóc cửa riêng theo xe vẫn còn nha hai chìa khóa phiên bản này của mình có túi khí ABS an toàn nha à các anh chị túi khí ABS an toàn không lỗi nha xe cực kỳ đẹp không lỗi xe này đẹp lắm 300 triệu nha các anh chị mua về chạy liền xe không cần phải bảo trì bảo dưỡng sau khi cửa hàng quay xong sẽ cho đánh bóng à, dọn rửa sơ sơ mấy cái à, chi tiết linh tinh là bàn giao thôi còn về tổng thể những điểm chính của xe nhưng gầm máy đồng sơn đồ chơi đồ nội thất máy lạnh đồ là đã cực kỳ cực kỳ đẹp rồi nha các anh chị cho nên à, cửa hàng à, không cần à, phải thông báo về các khoản chi tiết ta chỉ nhìn tổng thể những điểm chính thôi chiếc xe rất là đẹp luôn cuối 2013 mẫu mới phiên bản e thiếu nè phiên bản này chúng ta có dàn lạnh zin à, ABS à, zin nha các anh chị à, hai túi khí an toàn có gắn cam hành trình trước sau các anh chị nha trong thế hệ mới này. cam hành trình trước sau biển số Sài Gòn góc Sài Gòn xe rất đẹp à, bọc sàn hai lớp các anh chị nha rất êm luôn lớp sàn rất em. ghế bọc da đẹp lắm à, là phòng 300 triệu chiếc xe này các anh chị nha các anh chị lưu ý là cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe à, ô tô cũ đã qua sử dụng từ à, 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền à, dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu đồng là có xe à, từ 5 chỗ đến 9 chỗ nha các anh chị xem dàn gầm à, gầm rất đẹp à. Nhân gầm cực kỳ mới các anh chị Chị nhìn còn vàng dè mới can dè mới can xe đen các anh chị Mới can luôn à, Hàng tháng cửa hàng ô tô Lan Ngọc Đồng Nai Về khoảng 450 chiếc Toyota Innova à, Đủ loại từ 2006 cho đến 2018, 19, 20 cùng các dòng xe khác như Fortuner, Isuzu à, hoặc là xe Vios, Kia Morning, Hyundai 10 những dòng xe thông dụng của thị trường Việt Nam hiện nay à, những dòng xe thường không phải là những dòng xe cao cấp các anh chị nào muốn nhu cầu kết nối lâu dài chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai đang xem à, video như thế này các anh chị bấm vào cái nút đăng ký góc phải màn hình à, sau khi các anh chị có bấm đăng ký thì sẽ cập nhật được tất cả những xe của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai hiện đang bán trên trang à, YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai à, hàng tháng về rất nhiều xe cho nên các anh chị xem xe này không vừa ý thì nhớ bấm vào nút đăng ký để kênh thông báo cho các anh chị biết là có xe mới à, về. Cứ ngày nào cũng quay một hai chiếc như thế này. Cho nên các anh chị có đăng ký thì các anh chị có cập nhật được xe mới của cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai. À, nhớ bấm đăng ký, chúng ta vừa xem vừa đăng ký cũng được. Vừa xem vừa bấm à, vào nút đăng ký à, rất dễ các anh chị nha. Sau khi bấm rồi sẽ được cập nhật rất nhiều xe. Cái xe này cực kỳ đẹp nha, đồ chơi thì khủng khiếp luôn. Quá trời đồ chơi, à, mới đăng kiểm, vỏ lớp mới giá tiền chào bán thì có 300 triệu tròn anh chị nào muốn sở hữu thì à, liên hệ qua hai số điện thoại xin nhắc lại số Viettel di động là 0868 33 à, số à, Zalo à, là 0919 24 35 66 ra xem hầm máy các chị nha à, xe mới vừa về tới cho nên chưa có rửa vệ sinh các anh chị xem uh, trực tiếp để sau khi các anh chị tới xem là sẽ cho bảo trì bảo dưỡng nha à, rửa vệ sinh hầm máy cũng như là các à, à, kha, thứ khác à, cửa hàng ô tô Lê Ngọc hôm nay à, cũng xin à, nhắc anh chị là nhớ bấm vào nút đăng ký để cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Nai qua hình thức tin nhắn của cửa hàng nha nếu có bấm đăng ký cửa hàng sẽ nhắn tin cho các anh chị nha xe mình thì nó có ABS đầy đủ nha các anh chị à, phiên bản e thiếu này chạy cực kỳ ngon không thua gì phiên bản G hoặc là phiên bản E đâu cửa hàng chuyên xe bán Innova à, dòng này bán rất chạy trên thị trường và rất tiết kiệm nhiên liệu nha đặc biệt gầm máy rất là êm xe mình phải nói là siêu zin luôn các anh chị nha siêu zin luôn cực kỳ zin luôn à, cực kỳ zin luôn 300 triệu cuối hàng 13 không thể nào so sánh được với những cái à, cái à, dòng xe cao cấp như Fortuner, Forvest nhưng mà cỡ này là đủ xài rồi quá vừa đẹp nội mà đồ chơi trong xe không là hết mấy chục rồi ghế sàn đã phong da xịn cách âm chống ồn màn hình Android camera hành trình trước sau đồ inox ốp quanh xe bảo trì bảo dưỡng đầy đủ à, tư nhân chính chủ ủy quyền cho nên giá 300 triệu hợp lý vô cùng rồi chúng ta xem xe được một vòng bên ngoài nữa nhé ừ, xe này được cái máy cái gầm êm lắm các anh chị ơi Rồi tiếp theo chương trình là ờ, phần dành cho các anh chị cộng tác viên đây cũng xin nhắc lại là cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên à, phụ bán xe cho cửa hàng với hình thức là bán xe từ xa không cần phải đến làm trực tiếp tại cửa hàng chúng ta xem YouTube như thế này các anh chị nhớ lưu ý là bấm vào nút chia sẻ ở dưới góc giữa màn hình như vậy đó thì à, các anh chị đã chia sẻ trên Zalo hoặc Facebook của các anh chị à, sau khi các anh chị chia sẻ xe nhớ bấm vào à, số điện thoại để lại để các khách hàng của các anh chị gọi đến và chụp lại số điện thoại khách hàng gửi Zalo cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai qua số Zalo 0919 24 3566 thì không các anh chị chia sẻ thành công thì chúng ta truy cập vào YouTube Lê Ngọc Đồng Nai để xem rất nhiều xe và chúng ta thích bán xe nào thì chúng ta chia sẻ xe đó còn chia sẻ tổng thể luôn cũng được à, mỗi chiếc như vậy thì bán giao dịch thành công thì cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua hình thức chuyển khoản à, tiền hoa hồng, tiền giới thiệu. Các anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp cũng như không cần phải đến làm trực tiếp. À, làm và cộng tác viên cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai. Chúng ta bán xe à, không cần phải bỏ vốn, không cần phải bỏ bằng cấp, không cần phải trình độ à, kỹ sư bác sĩ, không cần độ tuổi. Chúng ta chỉ cần xem à, YouTube như thế này, bấm vào đăng ký để cập nhật xe mới và bấm chia sẻ, thế là xong. Sau khi chia sẻ giao dịch thì các anh chị đã có được số lượng khách hàng đông thì hàng tháng các anh chị có thể bán 3 40 chiếc thì thu nhập các anh chị cũng tương đối ổn cửa hàng của tôi là Ngọc Nai sẽ cung cấp cho các anh chị toàn bộ các dòng xe Innova à, hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều hiện tại mùa dịch cửa hàng chỉ về một ngày một hai chiếc như thế này nhưng nếu như hết dịch cửa hàng sẽ tăng cường lên gấp số lượng gấp 4 5 lần cho nên luôn luôn tiễn các anh chị cộng tác viên trong và ngoài tỉnh nha hoặc là các tỉnh xa chúng ta phụ bán kiếm thêm thu nhập mùa dịch làm tại nhà không cần phải đến làm trực tiếp tại cửa hàng à, rất dễ các anh chị xin nhắc lại là bấm đăng ký để được cập nhật xe mới liên tục cũng như là bấm chia sẻ để có xe cùng bán sau khi các anh chị giới thiệu cho cửa hàng Lê Ngọc mua cũng như giới thiệu cho cửa hàng Lê Ngọc bán các anh chị đều có thu nhập như nhau nha hoa hồng được chuyển khoản mà không cần đến nhận trực tiếp cũng như không cần phải bỏ vốn bỏ công ra cửa hàng cung cấp xe dọn xe đẹp cũng như là cung cấp về à, nguyên vật tư vật liệu à, để à, lắp ráp phụ kiện của xe các anh chị nào có nhu cầu mua xe hoặc thiếu phụ tùng phụ kiện cửa hàng cũng cung cấp luôn à, lưu ý là à, các anh chị nhớ chia sẻ số lượng nhiều thì à, cái cơ hội à, bán xe nhiều hơn à, dịch này nhưng mà xem video và chia sẻ thì cũng có thu nhập tương đối khá không cần phải à, à đi nộp hồ sơ xin việc gì hết nha rất dễ cửa hàng à, đáp ứng nhu cầu xe cho các anh chị là tương đối đủ các anh chị cứ mạnh dạng chia sẻ mà bán à, liên hệ qua cửa hàng trực tiếp với hai số điện thoại số Viettel là 0868 33 7779 cũng như số à, Vina Zalo là 0919 24 3566 luôn luôn tuyển các anh chị cộng tác viên 24 trên 24 số lượng không hạn chế nha à, giới thiệu cửa hàng Lê Ngọc mua cũng hoa hồng và giới thiệu cửa hàng Lê Ngọc bán cũng hoa hồng hình thức chúng ta làm tại nhà rất khỏe nha riêng cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai đặc biệt à, các anh chị luôn tiện các anh chị và không có à, nhu cầu gì hết chỉ mong các anh chị kiếm thêm thu nhập từ ô tô Lương Ngọc Đồng Nai cảm ơn các anh chị đã bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng ô tô Lương Ngọc quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã bấm chia sẻ à, trước khi cấp máy các anh chị nhớ bấm vào nút chia sẻ và bấm vào nút đăng ký để cùng cập nhật xe mới về hàng ngày của ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nếu các anh chị có bấm đăng ký cửa hàng sẽ thông báo tin nhắn cho các anh chị biết là có xe mới về hàng tháng về khoảng 450 chiếc lưu ý là chúng ta chia sẻ càng nhiều là bán càng nhiều rồi xin chào các anh chị chúc các anh chị cộng tác viên bán thật nhiều tháng này kiếm thật nhiều từ ô tô lân ngọc đồng nai xin chào và hẹn gặp lại xe sau